cảm ơn tất cả quý vị các bạn với các video của điện máy cường lên thì hôm nay có làm video để giới thiệu quý vị các bạn cái sản phẩm là sản phẩm mới bên uh, lĩnh vực uh, xây dựng thì là cái máy uốn đai uốn thép uh, dạng mini thì uh, dễ dàng di chuyển đến uh, các công trình cái này là mình điều chỉnh uh, kích thước thép sử dụng phí tho thì sẽ tháo con lốc này sơn này sơn ờ, này mình mua ở vạn pháp này con ờ, này cái tháo tầm trăm con ở đây không êm đâu trong con là vất vả lắm cái đầu cấp ờ, máy này chị uống không máy này chị bẻ không nó có cả đầu cắt đầu bẻ tưởng là tiêu Thank you. từ mình cánh tay đây cũng được hoặc là bàn ra đây được cánh tay đây cũng được à bằng đây là bàn ra đây cũng cũng cũng được này mình có thể dậm dậm chân có thể đạp chân đạp xa cũng được à. góc thì như nào gốc thì bẻ bằng chỉnh bằng này chỉnh bằng cái kia đúng không cái này là chủ yếu nó chạm vào này chỉnh bằng cái gốc sau này vặn cái xe này ra lưới lên lưới xuống một tí thôi này đấy còn đây ví dụ như đây ờ, đặt bẻ muốn này ba mươi, này thứ 30 30 là mươi độ chín mươi độ đấy ra như này tất cả các sản phẩm ra như thế này đây còn nếu mà bẻ vào nữa bẻ mỏ thì đặt cái này vào đây nhưng mà cái này là mình trong xây dựng mình không cần đến nó mình bỏ nó ra đây là cái đặt vào đây mình rồi Đấy, ốc xây dựng thì mình không bao giờ mình cần dùng con nhưng mà mình vẽ để lực mình biết được cái lực gan của dạ. nó bẻ được tốt như thế này. Dạ, ba mươi ba hai là để được khó này nếu mà làm hơn nữa thì lại càng mình làm to lên đây là cái đồ to nhỏ to nhỏ đây ví dụ như là cái cái này mà muốn bẻ cái sắt nhỏ sắt phi 18 chập ba cây vào ờ. chập ba cái cây sắt 18 đặt lên bẻ phi 28 thì bẻ một cây một còn khi phi ờ, 18 mười tám ba cây cũng được bởi vì cái lực của nó lại khác đi còn ờ, mình bẻ sắt nhỏ này lớn nó ra này đang quay luôn này nó tùy theo vào cái khe chỉ để nó khe ít thôi khe ít thôi và nói lên bài chính xác hơn chứ nó rộng quá thì nó góc nó không được vuông vuông mà nó bị xê dịch nó tắt bằng mấy con ốc này đây có thể là sắt này là sắt 16 thì mình chỉ làm như thế 16 thì em chọc 3 4 cây vào cứ vừa cửa được bao nhiêu thì em làm được hết đốt đỏ đấy là cái uh, tạm dừng cái đấy mình không cần sử dụng ví dụ như nó đang lên nó sai mình ấn trở lại đây này ví dụ đang như này nhá đây, sai này ấn nó quay trở lại đấy, như thế. cái đấy mình uh, làm ra như thế nhưng mà còn cái trong cái việc sử, sử dụng mình cũng không cần phải đến cái đấy còn cái này nó là cái nhỏ này cái sắt nhỏ thì chọc hai ba cây và nó cứ một cái này hai cái này ba cái này lên là chúng ta được hết đấy, đấy còn cái nhỏ này thì nó, nó dễ rồi vuông và nhịp này cái này để đảo chiều motor bộ điện à. bên là bộ điện để bảo đảo chiều motor này cái khi nào lên nó chạm một cái nó đảo chiều để nó cái này là đây mình cái này mà muốn cho góc nó vuông hơn nữa chỉnh mở cái nốt này ra kéo nó bỏ cái, cái, cái lá này nó xuống đây một tí chỉ nhưng mà chỉnh cho bằng một ren thôi tức là đây, là một ren này nó được một tư đơn một ly tương đương một ly cứ 50 ra là 5 ly 5 ly thì là mình uh, cho nó vừa còn cái này là mình chỉ khống chế nó là một cái điểm này nó về đấy nó ngắt cho nó thẳng không xong này thôi mình ờ, nếu nó chưa xong xong cái này thì mình tăng tăng lại còn cái này chỉ là một tí thôi chứ không được chỉnh nhiều quá nó chỉ trong phạm vi một tí này thôi cái này chỉnh ờ, ba cái gram là ba ba ba độ nóng được ra nó một ly một gram một ly còn uh, như thế này đấy mình muốn uh, làm uh, ví dụ là mình cho một có 30 độ thì là mình phải kéo này lên đây là nó từ sau của mình đây nó vuông như thế này và mình như thế này còn đây đây là nó bẻ lực nó bẻ được bằng như thế này 30 32 à, chủ yếu là 28 là 28 đổ xuống thì nó mạnh nhất còn cái cái này thì cái chập còn càng nhiều càng tốt lúc này được thì không nó không sao cả bởi vì lực nó bỏ được ở đây còn cái này là cái đây bột cắt Con này là máy ha à? Cái này đó là máy nó vừa bẻ vừa cắt đây nhá như cái này là bẻ đây Bẻ từ đây để cho dễ hiểu này Cái này bẻ thì quay cái chĩa dầu vào đây Để dầu nó quay cái bẻ này Cái bẻ này, quay vào đây để mình cứ để điện chuyển nó đẻ này cái này đó đang cắt này điện chuyển nó đẻ này thì đây nó cũng như thế cũng như vậy đó cũng đẻ như thế đó. cái này nó đang cửa đang là to bây giờ nó không vuông được bằng như kia cửa này nó đang là to cái đây là coi như là mình đẻ này còn lúc mình chuyển cắt này chuyển nó cắt này đấy mình chuyển cái cửa dầu này sang bên này cửa dầu này. à được cửa dầu đây đây mà cứ làm ga cắt đây cái này nó thẳng lên làm ga cắt này ấn tay này cái này dài ra để thấy cái này nó cắt xong nó tự trả về đúng không? Là nó không tự trả về nên mình ấn cắt cái này là phải ấn tay cắt không là biết mình bỏ ra bỏ tay ra nó về cứ bỏ tay ra là nó về bỏ tay ra ra thì nó về còn đây là mình bóp tay mình cắt này khách quan thử thích cái này cắt tối đa cắt bao nhiêu bác cắt tối đa cũng là được 28 28 28 khi 28 bởi vì nó có vừa được cửa chỉ là 28 thôi cứ vừa được là nó cắt được đúng không tối đa là 28 còn cái này nó cắt cho từ 28 đổ xuống là cắt sắt một ly cũng được ờ. một ly nó cũng vào được tới đây là nó đứt hết rồi một ly nó cũng đứt được rồi ờ. đúng rồi à. chứ nó không phải là không cắt được còn ờ, nước mình cấp thì chỉnh nó ngon em, nếu mà cắt sắt nhỏ là chỉnh nó ngoài luôn à Đó. nó dạ. tùy vào ấy để nó tùy vào thì nó ấy vâng. đây tùy vào cho nó có dạ. có điện tùy dạ. nó nhỏ là có điện tùy hơn vâng. rồi đấy chuyển cái điện này về trên bẻ có chữ bẻ ở dưới này à. đấy. bẻ ấn bất kỳ nó cũng giống như thế nếu mà cắt mà không có bằng ga thì vẫn phải đi đây đó là thủy lực rất em đấy nó chỉ kêu như thế này thôi cái nãy là nó bị kênh lên cái gạch nó chỉ kêu như thế này thôi nếu ông bẻ ở đây nhá chuyển sang cái cửa bẻ mà nó không cần mần ra nó như thế này đây hắn thì hắn thì lút này nó vẫn cắt đứt đấy bỏ trở ra còn cái này là mình, đứng từ xa nó khớp nối nhanh để nước xa mình bóp mình bóp cái này cũng được Vâng, cái này ví dụ mình muốn xa hơn là nối dây điện ra xa hơn là vâng, xa hơn nữa là nối dây điện ra xa hơn nữa nó cũng xa ờ, thoải mái là mình cháu này nó kia thôi mà. Ờ, cái này mình cũng không phải là đến mức độ mà mình đem ra ngoài kích xa. Đấy, cái dây đen này nó chỉ có ra đến đấy thôi. Là cái này lúc uh, đây. Cái nhiệm vụ đi đang đi làm đặt dây điện cái thứ là. Cái nóng này lít này đây vâng cầm cái này rồi ra đi thế là còn đến nơi này nó được rồi rồi nó lắp kính ra cái này cho vào đầu cái này cho trở lên sau đấy thì nó vẫn là bẻ giống như cái kia còn cái kia là bẻ không cái này cắt cắt bẻ cắt bẻ cái này cái dầu bên trong thì mình có thay ờ, thế như nào dầu vâng, thì mình, thì mình không phải thay trừ trường hợp sau này mà khoảng tầm mấy năm mới nó cạn đi thì mình cho mình chăm thêm thôi còn ờ, dầu thì được thì mình đã đổi sẵn trong đó là năm lít rưỡi sáu lít dầu cái này cái này là tầm mình làm có này thôi nếu như người ta làm cái móc như cái móc quạt trần đấy à. thì người ta mới dùng đến cái này tiếp kể cả xuống nó là 160 ờ, ờ, độ chẳng hạn đó là thành cái móc với cái móc thì mới dùng đến cái đấy còn không thì chỉ bẻ vuông 90 thôi trong xây dựng cũng chỉ bẻ vuông 90 rồi